vâng chúng ta sẽ cùng đến với cuộc đua số 1 là Top Racer số 2 là tay đua lời biếng Crazy Racer và dĩ nhiên số 3 sẽ là bác nông dân Farmer Racer và cuộc đua không thể thiếu sự có mặt của tay đua sinh viên Student Racer bỏ tay đua xinh đẹp Lady Racer Quá đẹp luôn cho các bạn Và một game thủ nổi tiếng PUBG Racer Và cuối cùng là sự góp mặt của Dead Boy 87 Racer Let's go Go